Xin chào anh em nhé như anh em cũng đã biết này, trên thị trường bây giờ nó đang rất là nhiều những cái à, máy nghe hột tài xỉu và những cái thầy thợ nghe hột tài xỉu thì anh em đi chơi tài xỉu anh em đi à, lắc tài xỉu thì anh em cũng, cũng thấy rất là khó để anh em để ăn được những tay con nào mà thầy thợ nghe hột hoặc là những cái máy phân âm tài xỉu đấy thì ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu anh em không ờ, sợ gì những cái người mà thầy thợ nghe hột tài xỉu hay là những cái máy phân âm tài xỉu nhá thì cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em để cho anh em chống được những cái thầy thợ hay là chống được máy phân âm đó là cái bộ hột ờ, tài xỉu nhích anh em nhé thì bộ hột tài xỉu nhích này Đấy, anh em nghe được tên anh em cũng đã biết được cái Đấy, cái, cái cách lắc của nó là như thế nào rồi đấy thì cái cách lắc của nó là khi mà anh em đi lắc thì anh em chỉ cần nhích thôi đấy, nhích nhẹ là nó đã đi thì nhích nhẹ như vậy thì anh em cũng ờ, hay là những thầy thợ hay là những cái máy phân âm thì ờ, chưa đủ cái ờ, độ âm của nó những cái âm hay là những cái tiếng của cái bộ hột này nó phát ra nó chưa đủ cái độ để cho anh em có thể nghe được hay là cái máy phân âm nó có thể bắt được cái tiếng của cái hồ tài xỉu này anh em nhé ấy thì như vậy thì anh em đi lắc thì anh em không phải phải lo gì về cái người mà nghe hồ tài xỉu hay là những cái máy phân âm nhé rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc đây là cái bộ hột tài xỉu mà nó là hàng độc quyền ở bên tôi anh em nhé cái bộ hột tài xỉu nhích đấy thì khi mà anh em nhích thì tất nhiên rồi cái bộ hột này tôi đã làm qua nó và khi mà anh em nhích thì là cái tỷ lệ của nó đi sẽ rất là đều và cái cách lắc cái bộ nhích này khi mà anh em lắc nhích hột anh em lắc như thế nào để nó có thể là đi theo ý muốn của anh em có những cái phần trăm mà anh em có thể anh em lắc nhích cái bộ hột này nó sẽ giữ được tài hoặc là sẽ giữ được xỉu đấy thì anh em ờ, sử dụng cái bộ hột này thì anh em ờ, sẽ có luôn cái video hướng dẫn cho anh em cái cách lắc hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi bằng video đấy thì anh tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé thì cái bộ hột này thì nó cũng là hoàn toàn không tang đấy, không tang là tôi sẽ thử cho anh em luôn cái nước muối ở đó này đó đúng không anh em nước muối nổi ok anh em đợi tôi chút để tôi lấy cái giấy đó Đấy, thử nước muối ok thử nam châm nha anh em nước muối nam châm ok Đấy, còn dọi đèn Đây. Đấy, bộ hột này trong suốt cho anh em luôn nhé đấy. đấy là cái bộ hột mà khi mà anh em đến sân chơi thì anh em thử tăng tích đấy nó cũng đã đủ điều kiện cho anh em để anh em đi lắc rồi đấy, còn lắc như thế nào để anh em chống được thầy thợ nghe hột hoặc là những cái máy phân âm thì đây anh em theo dõi cùng với tôi thì cái bộ hột này khi mà anh em lắc anh em chỉ cần nhích nhẹ thôi đó nhích nhẹ như vậy là nó đã chuyển hột cho anh em rồi đó. đấy vừa xỉu đang tài đúng không lên tài đấy chỉ cần nhích nhẹ như vậy thôi đấy nhích nhẹ như vậy thì anh em nhích nhẹ như vậy thì là cái ờ, máy phân âm hay là người nghe hồi tài xỉu rất là khó nghe luôn anh em nhé tài tiếp tục tài này đó rất là nhẹ nhàng như vậy đúng không anh em mở đấy lại chuyển xỉu đó rất là nhẹ nhàng như vậy thôi đấy lại lên tài đấy tài xỉu đây đấy, tài xỉu rồi tài này xỉu này tài này Đấy. xỉu này Đấy, xỉu này Đấy, anh em thấy không Đấy, bộ hột này thì khi mà anh em lắc nhích như vậy Đấy, thì người nghe hột tài xỉu hay là máy phân âm bất kỳ những máy phân âm nào thì anh em cũng không thể bắt được cái bộ hột này anh em nhé đấy khi mà anh em lắc nhích hột như vậy đấy thì khi mà anh em nào mà muốn uh, lắc mà anh em giữ tài giữ được xỉu của cái bộ hột uh, tài xỉu nhất này thì là anh em cứ đến cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc hoặc là anh em gọi điện trực tiếp video rồi thôi đấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy còn cái bộ hột này nó như thế nào thì anh em uh, cứ đến cơ sở anh em sẽ thấy được cái bộ hột này như nào đấy anh em sẽ thấy đây anh em chỉ cần nhìn mặt lục thôi đấy anh em chỉ cần nhìn mặt lục là anh em cũng biết là cái bộ hột này nó như nào rồi thì anh em nào mà xem video này thì anh em à, muốn sở hữu cái bộ hột tại sự nick này thì anh em cứ alo cho tôi nhé alo tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắp tự tài tự xỉu đấy thì ngoài ra cơ sở tôi còn uh, cung cấp cho anh em những cái hột bông vụ những cái hột bông cụ à, làm theo ý muốn của anh em Đấy, bao nhiêu ly hay là độ dài bao nhiêu phân thì anh em cứ alo cho tôi nhé cung cấp cho anh em tất cả những cái, cái hột tài à, hột bông vụ này hột bông vụ trong nhá đây hột bông vụ trong suốt này Đấy, hay là hột bông vụ à, hột bông vụ bằng à, bằng bằng à, mặc trượt này đó Đấy, hột bông vụ trong suốt này Đấy